Phái đoàn giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ thuộc Trung ương Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam về thăm Chùa Ba Vàng. Rộn ràng đêm rằm Trung Thu, Trăng và Bé tại Chùa Ba Vàng năm 2022. Ông Đoàn Ngọc Hải, người sáng lập Quỹ vì đồng bào, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đến thăm chùa Ba Vàng. Phật tử chùa Ba Vàng thăm viếng đất Phật linh thiêng. Sau đây là những nội dung chi tiết. Đức Tổ sư ngài là Bồ Tát, hiện ở đời cứu khổ nhân gian, trên trời sao sáng muôn ngàn, vẫn không sánh kịp đạo vàng tổ sư. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, gần 300 năm trước, sư tổ Trung Lâm Ma Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác Thiền Sư đã về núi Thành Đẳng, kiến tạo Sơn Môn và hành Bồ Tát Đạo. Để giờ đây, noi gương sáng của Ngài, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trùng tu đất tổ, xây dựng tăng chúng, mang ánh sáng Phật Pháp phổ độ khắp tất cả quần sinh, báo đền ân đức của tổ sư. Trên tinh thần tri ân và báo ân, ngày 23 tháng 8 năm năm dần, tức ngày 18 tháng 9 năm 2022, Chùa Ba Vàng long trọng tổ chức chương trình Đại lễ dỗ tổ Trúc Lâm Ma Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 265. Trong không khí trang nghiêm, chư Tăng Ni và các vị đại biểu đã cùng rước linh vị tổ sư từ nhà thờ tổ về ngôi đại hùng Bảo Điện Tham dự chương trình có sự quang lâm chứng dự của Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Thượng tọa Thích Đạt Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Thượng tọa Thích Phổ Đức, Thiền viện Chánh tâm California, Hoa Kỳ, Thượng tọa Thích Minh Hải, Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về phía đại biểu khách mời có sự hiện diện của ông Đỗ Thông, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đình Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, ông Đào Ngọc Sơn, trưởng ban dân vận thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Uông Bí, bà Hoàng Thị Thanh Huyền, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Uông Bí cùng các vị lãnh đạo khách quý. Chương trình diễn ra trong không khí trang nghiêm với nhiều hoạt động ý nghĩa như văn nghệ tri ân, chư tăng cung tuyên lịch sử tổ sư Mahasamon Tuệ Bích Phổ Giác, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh Ban Đạo Tử, Phật tử dâng phẩm vật cúng dường, nghi thức cúng tổ. Buổi lễ dỗ tổ đã khép lại với ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người tham dự. Nương nơi tam bảo, đại chúng cùng phát nguyện tinh tấn tu hành trong ánh sáng hào quang của Đức Tử Phụ để sớm thành tựu cho mình con đường cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Quý Phật tử và các bạn thân mến, thể theo lời tình cầu của nhân dân Phật tử, Chùa Ba Vàng thiết lập pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám năm 2022. Đây là duyên lành để mọi người có cơ hội được sám hối tội lỗi, chuyển hóa nghiệp khổ, kết duyên lành với Tam Bảo. Ba ngày vừa qua là chúng ta tích cực à, thực hành Lương Hoàng Bảo Sám, tức là pháp sám hối một cách miên mật vào lễ Phật để sám hối và tụng lời kinh để sám hối, nhận ra tội lỗi của mình sư phụ cũng thấy là có nhiều phật tử trong quá trình à, tu tập ngay trong ba ngày này đã có những cái sự chuyển hóa nghiệp đặc biệt là những cái nghiệp về bệnh tật những cơn đau từ căn bệnh phình lễ định của con đã được chấm dứt ngay từ khi con phát nguyện tham gia pháp đảng lương hoàng bảo xá mạng thì huyết áp của con xuống còn 110 trên 80 Lúc đó bác sĩ đọc kết quả thì thật sự con quá là bất ngờ đối với con. Thật bất ngờ, con đã tìm được công việc mới với mức lương là cao gấp đôi số mức lương uh, chỗ cũ con làm và chồng con cũng đã tìm được công việc mới đúng như mong muốn của chồng con ạ. Chuyển hóa vi diệu bệnh viêm kết mạc mắt của con trai 3 tuổi khi tham gia pháp đàn Lương Hoàng Bò sám Chồng con đã khỏi được bệnh suy thận. Mẹ con đã chuyển hóa khỏi bệnh viêm trong mũi nặng do biến chứng tiểu đường mẹ con khỏi hoàn toàn đau răng và đau dạ dày. Đó là những nỗi khổ mà rất nhiều gia đình đang gặp phải. Và nhờ nhất tâm tu tập sám hối trong 3 ngày 3 đêm của Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám mà rất nhiều người được tăng trưởng phúc lành, nghiệp khổ được chuyển hóa. Cũng trong 3 ngày tu tập, các Phật tử và nhân dân thập phương đã thành tâm sắm sửa vật thực trai nghi thanh tịnh, đặt bát cúng dường chư Tăng. Hầu mong chư Tăng có sức khỏe tu tập, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp làm lợi ích quần sinh. Bên cạnh đó, đại chúng cũng cầu thỉnh chư tăng thiết lập đàn trần tế cầu siêu cho các chúng tâm linh mà các Phật tử thỉnh mời về và các chúng có duyên với pháp hội đàn tràng. Qua sự trải nghiệm tâm linh vi diệu của pháp đàn vương Hoàng Bảo Sám, mong rằng quý Phật tử sẽ ngày càng tinh tấn tu tập, thực hành lời Phật dạy để có được kết quả an lành ngay trong hiện tại, cũng như có thật nhiều niềm vui hạnh phúc an lạc hơn nữa cho tới ngày thành tựu vô thượng Bồ đề. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, trong tháng 8 âm lịch vừa qua, Chùa Ba Vàng đã vinh dự được đón Chư Tôn Đức Tăng đến từ đất nước Bhutan về thăm chùa và lễ Phật. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem những hình ảnh ghi nhận sau đây. Với tấm lòng gắn kết tình đồng đạo, mong muốn cho Chư Tăng đến từ đất nước Bhutan hiểu hơn về đời sống nội tự của Chư Tăng Chùa Ba Vàng, được sự chỉ dạy trên sư phụ, Chư Tăng Bổ Tử đã chia sẻ và dẫn đoàn tham quan từ ngôi đại hùng Bảo Điện tới nhà thờ tổ, khu nội viện và bếp ăn. Đặc biệt, trong chuyến ghé thăm, Chư Tăng đến từ Bhutan vô cùng hoan hỷ khi được gặp trực tiếp và trò chuyện cùng thầy Thích Trúc Thái Minh, chủ trì chùa Ba Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua các nhà trí thức gồm giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ, các nhà khoa học đa ngành thuộc Trung ương Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam đã về thăm chùa Ba Vàng. Nhận được tin đoàn đến thăm chùa, sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã đón tiếp đoàn và có buổi trò chuyện thân mật. Trong chuyến thăm, phái đoàn đã có duyên được vấn an sức khỏe sư phụ Thích Trúc Thái Minh tại phòng khách nhà chùa. Sau đó, sư phụ đã dành thời gian dẫn phái đoàn đi tham quan để giới thiệu về đời sống sinh hoạt tại chùa. Đặc biệt nhất, trong chuyến thăm, phái đoàn còn được vào rừng thiền tăng và tận mắt chứng kiến đời sống tu tập của chư tăng trong rừng, khiến mọi người vô cùng hoàn hỷ. Quý vị và các bạn thân mến, Trung Thu có lẽ là một trong những dịp vui nhất đối với các em thiếu nhi, với mong nguyện mang đến cho các em nhỏ có một mùa Trung Thu vui vẻ và ý nghĩa. Được sự chỉ dạy trên sư phụ Tích Trúc Thái Minh, Chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình Trung Thu Trăng và Bé năm 2022. Đêm hội trăng rằm có sự quang lâm chứng dự của sư phụ cùng chư tăng Chùa Ba Vàng. Về phía đại biểu khách mời có sự hiện diện của ông Phạm Thái Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Uông Bí, đoàn Phật tử Việt Kiều Lào, bà Nguyễn Thị Hon, công ty vận tải hành khách Chít Bạ Sông Lào. Dưới ánh trăng sáng cùng tiếng trống rộn ràng của điệu múa lân, các bạn nhỏ đã được tham dự các chương trình văn nghệ đầy hấp dẫn, được phá cố, rước đèn trong trăng. Khi trăng càng lên cao, sáng vàng rực, không khí của đêm hội càng vui tươi hơn bao giờ hết. Cùng với những câu hát vang mừng trăng rằm tháng 8, Trung thu chùa Ba Vàng năm 2022 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi người. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, vừa qua ông Đoàn Ngọc Hải, người sáng lập Quỹ vì đồng bào, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm chùa Ba Vàng. Biết tin ông Đoàn Ngọc Hải cùng các thân hữu đến thăm chùa, sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã đón tiếp và dẫn đoàn đi tham quan khuôn viên Bồn Tự. Tại phòng khách, sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện Chư Tăng đã có một buổi trò chuyện thân mật với ông Đoàn Ngọc Hải. Nhân đây, sư phụ và Chư Tăng cũng giới thiệu cho đoàn về đời sống tu tập của Chư Tăng trong rừng và nếp sinh hoạt của các Phật tử, cư sĩ tại chùa. Được chứng kiến sự tu tập của Chư Tăng Ni Phật tử chùa bà Vàng, ông Đoàn Ngọc Hải rất hoan hỉ. Ngay khi kết thúc chuyến thăm, ông Đoàn Ngọc Hải đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ và ấn tượng khó quên trên trang Facebook cá nhân của mình cũng như bày tỏ lòng kính trọng của ông với sư phụ Thích Trúc Thái Minh và chư tăng Bồn Tự. Quý vị và các bạn thân mến, được trở về với miền đất Phật là mong muốn rất lớn của những người con Phật. Trên tinh thần đó, được sự cho phép của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, câu lạc bộ Quốc vàng Tập Tu Lục Hòa đã tổ chức cho các Phật tử hành hương đến với các thánh địa Phật giáo tại Ấn Độ. Trong niềm hạnh phúc và xúc động, các Phật tử đã viếng thăm các nơi đánh dấu những sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Thế Tôn và dâng những bông hoa tươi thắm cung kính cúng dường Ngài. Dù Đức Thế Tôn không còn thể hiện ở thế gian, nhưng trong tâm trí những người con Phật, Ngài vẫn luôn còn mãi. Lời chỉ dạy của Ngài vẫn là kim chỉ nam đưa chúng sinh thoát khỏi biển khổ tâm tối, đi đến hạnh phúc tối thượng. Chuyến hành trình viếng thăm tứ thánh tích thật nhiều cảm xúc ý nghĩa, khi mà mỗi nơi đi qua, các Phật tử chùa Ba Vàng đều mang đến niềm vui tới mọi người từ những việc làm thiện lành của mình, như trao tặng những vật thực thiết yếu đến những người dân nghèo, gửi tặng trường công lập Câu Thina 100 triệu đồng để hỗ trợ chi phí học tập cho các em học sinh. Mong rằng chuyến hành hương về quê hương Phật giáo đã giúp các Phật tử hiểu thêm về cuộc đời của đấng tử phụ Thích Ca, từ đó tinh tấn tu tập, tâm hộ trì Phật Pháp càng thêm lớn mạnh, bởi con đường Phật Pháp là con đường sáng đưa chúng ta đến với hạnh phúc chân thật. Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 8 vừa qua, Chùa Ba Vàng đã có nhiều hoạt động phận sự ý nghĩa. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý sau đây. Sư phụ Thích Trúc Thái Minh giảng pháp thường kỳ ngày 14, mùng 8, 30 tháng 8 năm nhâm dần. Chư tăng tắc lễ cầu siêu cho các chúng sinh trong cõi tâm linh ngày 14, 30 tháng 8 năm nhâm dần. Trang nghiêm lễ kết đàn tu an cư kết hạ Chùa Ba Vàng năm 2022. Chùa Ba Vàng tặng quà Tết Trung Thu cho các em nhỏ tại khu dân cư và cơ sở trường học trên địa bàn thành phố Uông Bí. Chùa Ba Vàng cùng chính quyền thành phố Uông Bí trao quà cho gia đình khó khăn tại địa phương. Doanh nhân Lại Thế Kiệt, nhà hảo tâm đã cúng dường chùa Ba Vàng hơn 22.000 hộp sữa để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong đợt Covid-19 về thăm chùa Ba Vàng. Đông đảo các thành viên trong câu lạc bộ tuổi trẻ Ba Vàng tham gia khóa tu thường kỳ hàng tháng